Các bạn và các em thân mến, chúng ta mới học xong cái bài ờ, số 13 về ờ, shortcast. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần upload chi tiết từng sản phẩm. Thế để vào một phần upload chi tiết từng sản phẩm thì chúng ta quay trở về phần upload ờ, product. Ở phần này thì chúng ta phải đặt tên cho các checkbox rồi ờ, combo box vân vân tức là tất cả các tool ở bên trong cái form để tương ứng với tên của database thì chúng ta chú ý là ở đây chúng ta sử dụng navigate để chúng ta mở nhìn ra cái database để nhìn cho rõ à, các bạn có thể sử dụng cái này hoặc cũng có thể sử dụng database của chính gen cũng được Đấy. rồi chúng ta vào shop rồi chúng ta vào đây ta chọn product rồi chúng ta chọn design để chúng ta thấy thấy tên của chúng ở đây rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt tên rồi đầu tiên là item code item code item name ok rồi đến chi nhánh à, nơi cung cấp hàng nơi cung cấp hàng thì chúng ta có phần nơi cung cấp hàng rồi bây giờ chúng ta cho phần ờ, copy một phần nữa test ra chúng ta ghi là nơi cung cấp hàng nhé đây nhà sản xuất ở đây chúng ta sửa cái này để chúng ta vào trong cái việc à, làm đó ờ, chúng ta vào phần ghi sản phẩm chi tiết ok rồi chúng ta sẽ ghi vào đây là nhà sản xuất hay còn gọi là xuất xứ thì chúng ta cho vào đây chúng ta ghi nêm bằng à, nêm ở đây là chúng ta cho là chi nhánh ok tiếp theo cân nặng cân nặng thì chúng ta chọn ở đây chúng ta ghi lên weight đấy chúng ta cân nặng thế kích thước chúng ta chọn dimension kích thước các bạn cho đây đấy mô tả nghĩa là chị mô tả chi tiết description chúng ta cho vào đây rồi chúng ta chọn giá phân loại này đi loại này nhé sau ừ, đây rồi tiếp tục ở đây là giá cả bạn cho đây là loài. rồi chi nhánh ở dưới này à tôi quên phần hai phần này thế khi mà mô tả trên này rồi thì chi nhánh nhà sản xuất rồi thì chúng ta có thể cho phần uh, description ta xóa đi chỗ này mô tả nó dài hơn nó hơi nặng một tí các bạn thông cảm rồi chúng ta cho chỗ này cho cái vào trong phần text area deep này prime này. xem chúng ta còn gì nữa không nhỉ image image ở trên rồi Đấy. Thì chúng ta được từng này Thế bây giờ chúng ta lại thấy có một vấn đề ở đây Đó là chúng ta cần một biến hidden Tôi cho đây tôi cho là input tai hidden name cái name này nó bằng id category nhé các bạn chú ý nhá nó bằng cái này để nó lấy sang để nó chèn vào trong bảng này lấy sang bên kia từ bên kia Đấy. Name bằng này nhé các bạn nhớ nhé và value thì bằng cái gì lát nữa chúng ta sẽ xem xét ok rồi bây giờ chúng ta sẽ quay tắt cái này đi đỡ nặng là vì kết hành nặng lắm nếu mà tôi không quay video thì nó rất là nhẹ vì tôi quay cho nên là nó hơi nặng một tí ok xong rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử để chúng ta nhận một cái vấn đề nữa để chúng ta nhận cái hidden sang Tôi tắt cái ờ, một ứng dụng nữa đi rồi bây giờ chúng ta gõ localhost public shopping đấy ta vào đây ta đăng nhập của người quản trị web rồi ta đánh bắt password rồi ta vào đây lát nữa ta thay đổi nội dung cái này nhá đây ta đăng nhập vào chỗ này máy tính để bàn này đấy bây giờ các bạn nhìn để ý nhé đăng nhập cho cái này thì bao gồm này chọn tệp là hình ảnh này, nhập mã hàng này, nhà sản xuất cân nặng kích thước mô tả Đấy. mô tả gặp hai chỗ tôi được rồi ta sẽ xử lý vấn đề này sau vậy thì cái biến 14 này này nó phải được truyền vào trong đây để cái form này nó nhận Đấy. các bạn chú ý nhé biến 14 này là ID category thì nó nhận vào để nó phân biệt được là cái sản phẩm này đang ở hạng mục 14 Đấy, à, các bạn hiểu vấn đề như vậy rồi máy tính này thì nó ở hạng mục nào nó ở hạng mục 17 hạng mục 17 đó thì vấn đề ở đây là của chúng ta là ta sửa lại cho cái cái, cái mô tả nó chỉ một lần thôi xem nào tôi xem nó ở chỗ nào mô tả ở à, đây chúng ta ghi là không phải mô tả mà chúng ta gọi là loại hàng hóa Đấy. mô tả đây rồi description là name là một kiểm tra nhé name là một này Đấy, ờ, chi nhánh ở đây chi nhánh nhánh ở đây thì là ờ, chúng ta nhập ở trên rồi nhập nhà sản xuất ở chi nhánh rồi vậy thì chúng ta thừa chỗ này ta xóa bỏ này đi Đấy, thừa đấy nha giá này cái co đây này dimension này web này tên nhà sản xuất này item name này item code này đó nha các bạn chú ý nhé thế thì khi chúng ta ghi sản phẩm nó sẽ gọi ra cái cần lơ trong ghi sản phẩm ở đây đó vậy thì ta sẽ truyền cái biến ip kết này vào bên trong upload để nó đưa vào trong cái hidden các bạn chú ý thuật toán chỗ này nhé đó ip kết như thế vậy thì chúng ta làm một cái mảng như sau tôi cho là mảng v tôi lấy là id kết bằng ID kết và tôi truyền sang đây truyền sang đây thì chúng ta chú ý tôi truyền như sau cái này giống như Laravel ta truyền hai biến luôn ta sẽ có một cái tách như này data tôi cho bằng như này bằng màng bỏ này đi đấy và tôi lấy cái này rồi chỗ này tôi đóng khung lại đấy, tôi phẩy một cái nữa rồi tôi cho gộp nhá các bạn chú ý là đây là tôi cho gộp và id kết ID category tôi cho bằng biến ID case đấy và tôi thôi bỏ cái này đi bỏ cái này vì cái này ta không dùng nữa ta gộp vào đây rồi đấy thì chúng ta cùng một form ta cùng một cái html upload ta truyền được hai ba mảng liền luôn với chỉ số khác nhau chúng ta cho cái này vào đây là id kết mình xin lỗi cái này là data đã truyền vào đây đây là sâu nhập sản phẩm truyền vào đây rồi sâu nhập sản phẩm thì nó có nằm ở trong cái đây rồi ghi sản phẩm thì vào đây ta phải có một cái product controller vào đây để ghi sản phẩm Đấy, đăng nhập product controller rồi đăng nhập đây đăng nhập product controller Đấy. để nó ghi vào chúng ta đặt tên nhá product controller thì đây cũng là product controller Đấy rồi bây giờ ta quay trở về cái form đó upload tôi ghi như sau khi truyền vào thì biến hidden của chúng ta biến hidden của chúng ta vào đây các bạn chú ý biến hidden của chúng ta vào đây nhé rồi Nó sẽ bằng cái gì Bằng cái ở đây Get calling Đấy Các bạn chú ý nhá Rồi thì bây giờ mình sẽ vào Upload product Rồi Chúng ta sẽ vào bằng Bằng luôn kết goring id kết goring Đấy. và đây nhá các bạn chú ý nhá khi chạy nó sẽ chui vào đây để ta thử nó như nào thì các bạn nhìn thấy đây. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy như sau tôi trở về cái kia Nói chậm đó là do tôi đã để chế độ ghi đâm ra là chiếm hết tài nguyên bộ nhớ rồi bây giờ tôi thử vào đấy nó sang rồi sang nó mới không báo lỗi nếu không báo lỗi chúng ta ok và các bạn chú ý nhé cái bước để chúng ta truyền biến này vào sang đây nó rất quan trọng rất quan trọng đấy rất quan trọng và bây giờ chúng ta sẽ uh, cho thêm vào cái tiêu đề này nữa ở cái chỗ này Đấy, tôi sẽ để cái này ở trước một cái hàng trên là tiêu đề rồi và tôi cho một hàng tôi cho một cái lệnh như sau ừ. ở đây chúng ta chú ý là product nó là product đúng không product mà bằng một cái loại của à, bằng tất cả các sản phẩm trong một loại giống như xe máy thì có nhiều loại xe máy trong một loại ô tô nhiều loại ô tô trong một loại tủ lạnh vân vân nhiều hãng trong một loại đấy thì chúng ta chú ý ở đấy ở cái việc đó vậy thì chúng ta quay về đây chúng ta sẽ chúng ta quay về view chúng ta upload product này rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đây nhá if mở ngoặc ra iset product nếu như vậy thì làm gì for it product as pro à, này để chúng ta truyền ra lần lượt nha phòng for này nó sẽ đi lấy thứ tự của từng loại sản phẩm đấy bây giờ các bạn nhìn thấy là ở trên controller của chúng ta đây Đấy. Cô đã đúng không rồi chúng ta di chuyển xuống dưới view Đấy. Rồi xuống đây thì các bạn trường cái một thì các bạn bỏ bớt cái này đi bạn bỏ bớt cái này đi các bạn ghi cho tôi chỗ này chúng ta ghi chỗ này bằng ID kết co đi Đấy. rồi tiếp tục bỏ cái chữ này đi bằng ai cầm nên đúng không các bạn nhỉ hai item nêm đây chúng ta đưa những cái này xuống à, brand name chi nhánh đúng không rồi chúng ta tiếp tục Đó. nhà sản xuất các bạn các bạn thông cảm cho là máy tính nó chậm quá về để tôi uh, điều chỉnh lại cái này để cho nó dự nó xuống ít thôi đừng nó nó ghi chậm quá để còn nhường cho những tài nguyên khác nữa rồi tôi chọn pơm tôi chọn tách nhé rồi tôi chọn phần ghi nhiệm vụ ghi của tôi cái nào là cao Value à ông này hay quá rồi tôi chọn là ờ, ưu tiên rồi chúng ta chọn cái tính năng ưu tiên của nó như thế nào rồi bây giờ chúng ta sẽ service sản phẩm của mình mỗi lần nó ghi vào rất là chậm ghi ừ. rồi bây giờ các bạn làm tiếp nhé Web Dimension này giá cả tôi chỉnh lại như nó cũng cao rồi đấy nhỉ và lên chúng ta copy Đấy, các bạn chỉnh như thế nốt nhá thế xong ở phần cuối của cái hàng TR các bạn cho một cái mã PSP vào đây ok tôi tạm thời thế này đã và chúng ta thử xem nó chưa hiện ra cái gì chưa hiện ra cái gì chứng tỏ là nó thì chạy rất tốt đúng không rồi bây giờ chúng ta mới quay trở về chúng ta làm phần ghi đây bây giờ các bạn chú ý nhá chúng ta lên phần product controller Đấy, đây là cái phần ờ, nhập nhập vào thì bây giờ chúng ta phải có public key public à, chúng ta phải có là public function Đấy, chúng ta phải có public function là ghi sản phẩm ghi sản phẩm ở đây thì các bạn thấy ở trong giao từ chúng ta có phần ghi sản phẩm public controller là ghi sản phẩm rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy này chúng ta kiểm tra đấy eco hàm ghi sản phẩm bây giờ các bạn nhìn nhé rồi nhập mã hàng lung tung vào đây Đó. cân nặng à, cân nặng à, kích thước là 12 cm gram thì đấy à, giá điện tử chẳng mô tả bằng nhằn vào đây đấy ra rồi chúng ta nhìn thấy là cái hàm này ra rồi ok kiểm tra đã kiểm tra xong là thông đường đường đã thông và bây giờ chúng ta sẽ sẽ ghi thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ làm phần ghi các bạn thân mến đầu tiên các bạn ghi như này ít ít cái gì chúng ta sẽ làm kết category Ờ, và product item vân vân thì các bạn đi bên này nha Đó, chúng ta là như là item name Đó. ai tầm nêm mà phải yêu cầu phải có mặt ai tầm nêm này phải tiếp theo uh, ai tầm cốt cũng phải có yêu cầu ta làm đơn giản thôi còn các bạn làm hết các trường cũng được di đó. thì nếu mà nó không phải là rỗng nhá thì chúng ta bắt buộc phải trở về hàm đó thì chúng ta sẽ cho là sâu nhập sản phẩm ra đấy thì các bạn các bạn vẫn phải nhập ra cái này vậy chúng ta sẽ là khi à, eco à mà chúng ta ghi z direct return g direct được chưa tu Đấy rồi chúng ta ghi nhá ở đây phần này là hơi khó một chút các bạn thấy là redirect ở đây thì chúng tôi tôi dùng một cái hàm này path bằng bay url đó url trong app mà chúng ta đặt đấy app đây này đấy nhá bay url bằng này vậy chúng ta viết tiếp bằng này path à. cộng với đường dẫn đường dẫn đường dẫn ở đây thì chúng ta sẽ chính là một cái giao tơ nằm trong đây thay vì chúng ta phải gọi tất cả cái, cái hàm này ra tất cả những cái đường này ra chúng ta chỉ gọi vào đấy chúng ta chọn vào đây chúng ta ghi là nhập sản phẩm Đó chúng ta gọi vào đây Đấy. chúng ta nhập vào đây nhé rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ ghi là nhập sản phẩm vào đây copy chỗ này vào cho tôi copy cái uh, router đấy chúng ta đưa vào đây rồi tiếp theo là cái gì tiếp theo là cái gì thì ở đây các bạn chấm này cho tôi ở trên này tôi đã có một cái là id kết đi sẽ bằng zip xe quét ghép va ghép va của tôi là id kết đi Đấy, cái này là cái hidden này và đưa vào đây thì chúng ta nối vào là ID kết có đi các bạn thấy không nếu mà nó rỗng nhá nếu mà nó có rỗng thì nó lại quay trở về à, bây giờ các bạn nhìn lên trên nhà sản xuất nhập sản phẩm vân vân mã hàng tên nhập tên sản phẩm hai cái này xuống dòng thì bây giờ tôi nhập những cái này và 12 kg vân vân đấy nó vẫn phải quay về trở về đúng không lại quay trở về đúng như như trên đây vậy thì khi mà chúng ta về giấy rồi về đấy rồi bây giờ thì nếu không eo nếu không thì làm gì nha chỗ này chúng ta ghi là hết l nếu không thì rồi bây giờ các bạn ghi cho tôi tên file để lấy cái file ảnh Đó, thì chúng ta phải làm như sau file bằng zip gquest rồi get file các bạn nhớ nhé file của chúng ta đặt trên form là image đây cái này là phần về hình này rồi các bạn nhìn thấy là chúng ta đặt ở trên form này image đây oh, ok xong đấy tôi lại phải dẫn chứng lại như vậy image nha rồi tên file tên file đấy các bạn ghi tên file bằng file get name ta lấy tên này để ta đưa vào bên trong thư mục bây giờ tôi khai báo đường dẫn path path đây là tên đường dẫn chứa ảnh chứa ảnh này là chứa ảnh của phần upload product đây các bạn nhìn nhé các bạn ở trong phần chữ ảnh upload đây upload bây giờ tôi thêm một cái mục nữa là thêm mục Đấy. để ảnh nó chui vào đây không chui vào category nữa mà chui vào đây upload product rồi các bạn đúng gõ đúng các lệnh như này cho tôi nhé đường dẫn vào đấy rồi đây là nó sẽ đưa cái file vào bên trong và tên file thì sẽ được đưa vào database còn file thực tế thì sẽ đưa vào trong thư mục và các bạn chú ý nhé tên file thì đưa vào tên của database vì database nó chỉ chứa tên thôi if mở ngoặc ra file là đúng y valid file là đúng nha rồi và kết hợp không phải là file đã được truyền hợp mù đó thì làm gì thì làm gì thì chúng ta viết vào đây cho tôi là nếu như nó chưa được chuyển thì bây giờ nó chuyển mù trong là chúng ta đưa đường dẫn path vào đó thì đưa vào ok và bây giờ chúng ta chỉ là lấy tên file nữa thôi file được chuyển rồi bây giờ tên file ít mở hoặc ra tên file mà khác rỗng khác rỗng hey tên file khác rỗng thì đường dẫn đầy đủ của chúng ta ta lấy full path tôi đặt tiếng Anh như vậy nhé bằng path pub chấm gạch trên nối với đấy, đấy là phân cách thư mục nối với gì nối với tên file nối với tên file các bạn ờ, thông cảm thì nó hơi chậm Đấy, nối với tên file được chưa Đấy, nếu không thì L L thì full pass bằng null thế là chúng ta đã xong phần này Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái một bước nữa đó là chúng ta sẽ lấy data bằng đây là data để chèn nhé bằng vâng. các bạn thân mến các bạn đã làm được rất nhiều thứ rồi bây giờ chúng ta chỉ cần chèn thôi id kết cori thì bằng đấy bằng ở đây là bằng gì chúng ta đã lấy ở chỗ này thì chúng ta đưa vào luôn bằng nhá id một xong một cái phẩy tiếp theo tiếp theo là gì thì chúng ta lại lần lượt thứ tự từng cái kia thôi Đấy. id kết co đi này rồi id item cái này thì ta lại uh, mở cái navigate ra để chúng ta xem chúng ta mở cái navigate ra xem Đấy vì nó hơi nặng một tí chúng ta phải mở ra đóng cái này chúng ta mở cái này ra một tí chúng ta nhớ tên cho thứ tự chèn vào thứ tự chúng ta mở bên trong ra để chúng ta điền cho nó đúng nhé rồi chúng ta phải điền điền những cái trường này y xì phóc tôi đưa tạm ra bên cạnh ai thằng cốt bây giờ chúng ta lại phải có làm một cái động tác ai cầm cốt request và chúng ta ghép vào item code rồi à, item name bằng zip rồi chúng ta tiếp lan lên à. Ghép vàng đấy. À. rồi chúng ta tiếp theo là weight biến chúng ta đặt đúng bằng click request F3 Đấy các bạn thấy là rất là dễ đúng không? Rồi width tiếp theo dimension bằng zip request get và Đấy. còn cái gì nữa nhỉ còn cái kết category và price không ta đã lấy xong được những cái này à, cái này thì ờ, chúng ta ờ, phần giá này là chúng ta sai chúng ta cho này ta cho right rồi các bạn tiếp tục các bạn trong lại item code nhá Đó, thì bằng Đó, các bạn có thể lồng được lồng thì đỡ phải ghi nhưng mà thôi chúng ta ghi item code Đó, phải tiếp theo con trỏ là item lên item lên bằng chọn vào ai thằng lên phẩy xuống dòng ai cầm tên người rồi tiếp tục chi nhánh lan lên lại tiếp tục wait đây là một màn nhé các bạn nhé chú ý nhé Listen. nhầm Đấy. và giá xong thì đến đây rồi còn cái uh, description chúng ta xem description kiểm tra nốt lần cuối ta kiểm tra nốt phần cuối nha cái lỗi còn cái này nữa này quan trọng nhất chúng ta đã quên rồi cái này chúng ta sau dimension Virtual Dimension chúng ta viết vào đây rồi chúng ta cho tiếp cho tôi phần image bằng image ở đây thì chúng ta bằng full path ở trên chúng ta lấy dữ liệu vào bây giờ ta ghi này con trỏ zip pointer product app data xong ghi xong rồi thì chúng ta di direct trở về đây chúng ta lại cho vào đây copy này qua đây Đấy. tôi tôi ghi là là pass 123 nhé để cho nó khác với pass kia rồi bây giờ các bạn thử nhá Ồ ok Rồi tôi chọn uh, Tôi trở về mặt hàng đã Tôi nên trở về mặt hàng uh, tôi đa một ít ảnh tôi gọi là rau củ quả Đấy, tôi rau rồi có ghi là cà rốt này mỗi loại thứ ok tạm như thế nhá bây giờ chúng ta sẽ rau sạch chọn tên rau một ok nhập mã hàng rau một hai ba kèm sản phẩm rau sạch Đà Lạt nhà sản xuất uh, nhà sản xuất là hội trang trại sạch cân nặng 12 kg kích thước là một rổ loại hàng rau sạch giá là 200 ngàn đồng mô tả là rau cực non không vuông bảo vệ thực phẩm không ô nhiễm Đây các bạn ghi vào nhá ghi vào chưa ghi vào rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó có trong database chưa Đấy. có chưa là thành công mà chưa có thì chúng ta phải sửa thêm chưa được ghi vào đó, chưa được ghi vào thì lỗi ở đâu chúng ta sẽ sửa ở đó đâu chúng ta sẽ sửa đó đây phải ảnh nhá đây nét lên ui sờ thằng nào nó không vào đúng full pass đây tra nhập vâng, bây giờ chúng ta lại nhập lại ta thử xem là nó vướng mắc ở đâu thì cần sai một tên là nó cũng không nhập Đấy. tôi chọn giàu nhé đây vâng. rau đã vào sai ở image name đúng các bạn vậy thì chúng ta thành công rồi bài tới là chúng ta chỉ hiện sâu ra mặt hàng cho khách hàng chọn thôi ngon rồi nha đấy các bạn ghi rõ chỗ này vào tôi dừng lại cho các bạn để các bạn ghi à, upload in lên nêm đây sai mỗi cái chỗ này nha, đấy còn nó y xì luôn đấy các bạn ghi vào các bạn ghi từ hàm từ chỗ này nha xuống đến đây xuống đến đấy các bạn lập trình đến đến đúng đây xong các bạn dừng pause video để các bạn ghi tiếp xuống đến phần cuối cho tôi đó các bạn đi tiếp phần cuối đi tiếp phần cuối nha yeah, đi tiếp phần cuối rồi bây giờ chúng ta xem này tên rau củ quả đã hiện ra còn những chỗ này chúng ta chỉ cần sửa lại tiếp bài sau tôi sửa lại tiếp thì các bạn nhìn thấy đẹp luôn đấy, đấy và chúng ta nhìn thấy là ta refresh rồi xong và chúng ta thấy là trong cái thư mục trong thư mục upload product đã xuất hiện tên một cái hình ảnh rau đây Đấy, rau một thì lúc đầu nó chưa ra đúng không và chúng ta đây tôi xem là rau là rau gì để tôi xóa đi một cái là rau do PNG lúc đầu là nó tên của nó vào rồi nhưng mà do là chúng ta đặt sai tên ở đây bây giờ ta xóa ra một đi xóa ra một đi vì khó nó nhiều quá nhiều cái loại linh tinh rồi thế là chúng ta ghi luôn cái thủ tục này vào nhá tôi gọi là hàm đấy hay còn gọi là phương thức thủ tục đấy ngon lành thành đào rồi rồi các bạn theo dõi cái bài này và chúc các bạn à, làm việc thật tốt để à, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài kiếm sống rất là tốt cái này tôi còn phải sửa nhiều có nghĩa là đây là mới là sản phẩm chi tiết của một loại tôi còn chi tiết hơn nữa ở trong bài sau và chúng ta còn phải làm giỏ hàng để section để người đăng nhập vào lấy giỏ hàng hóa đơn vân vân thì ở các bài sau bài ờ, hôm nay thì khá dài tôi ờ, xin dừng ở đây vì bộ nhớ nó đầy